Vâng, xin chào toàn thể anh em đã tới với kênh sóng lô bắt bài của mình cánh trột sổ cho anh em tham khảo của sổ số miền Bắc hàng ngày em nhé Và lên đầu tiên trước tiệm thay mặt đội ngũ làm cánh cùng những người làm video xin được gửi tới toàn thể anh em một lời chào và lời chúc thân thương nhất Chúc anh em luôn mua luôn may mắn và luôn luôn gặp nhiều thành công trong cuộc sống và luôn luôn là mạnh khỏe cùng với gia đình và những người thân thương của mình anh em nhé Và thì à, Trước lúc vào cái bảng chốt sổ cho anh em tham khảo chiều trên mát thì mình cũng sẽ điểm sớ là cái kết quả sổ số miền Bắc của chúng ta mở thưởng ngày hôm nay ngày 24 à, tháng 4 năm 2020 là ngày thứ hai sau cái đợt nghỉ uh, dịch Covid-19 anh em nhé. Đấy, thì uh, ngày hôm nay trước mặt anh em là cái bảng kết quả sổ sổ mở thưởng ngày 24 tháng 4 năm 2020, ngày uh, thứ sáu anh em nhé. Thì uh, ở giải đặc biệt của chúng ta thì đã xuất hiện dạng 6955 50 anh em nhé. Đấy, 69550 và độc thủ đề của chúng ta cần tiếp tục là chạm không cho anh em nhé. Thì ngày hôm qua đấy đồng thủ D của chúng ta là con không ba chạm không và chạm ba thì ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại chạm không và chạm năm anh em nhé đồng thủ D năm không chạm năm chạm không chạm cực anh em nhé tổng năm và càng là càng năm anh em nhé năm năm không đấy thì à, đây là về trả đặc biệt của chúng ta còn về những cái đầu sổ lô tô của chúng ta ngày hôm nay từ đầu không cho tới đầu chín thì không có đâu nào cấm cả anh em nhé đấy và những con lô hai nhảy thì ngày hôm nay tiếp tục con 18 hai nhảy em nhé con 50 của chúng ta hai nháy cả lỗ cả đề anh em nhé. Con 61 năm hai nháy. Con 71 của chúng ta thì xuất hiện ba nhảy em nhé. Và con 81 hai nhảy em ạ. Thì ngày hôm nay có thể nói sổ sổ miền Nam ở miền Bắc của chúng ta thì cũng tiếp tục quay thì mình cũng à, cảm thấy có một phần nào ảo đấy rất là ảo gì đấy thì à, cũng rất là khó cho anh em đấy thật sự ngày hôm nay cũng rất là khó cho anh em để có thể chiến thắng được đấy và mình cùng điểm sớ là cái kịch vì những con lô rơi lại của chúng ta ngày hôm nay nhé thì ở đâu không của chúng ta thì con không ba ngày hôm qua rơi hai nháy thì ngày hôm nay tiếp tục rơi lại một nhảy em nhé ờ, và ở đâu một của chúng ta thì có con à, ngày hôm qua có con 10 và con 18 thì ngày hôm nay con 10 rơi lại một nhảy và tiếp tục 18 rơi lại hai nhảy em nhé và ở đầu hai của chúng ta thì ngày hôm nay không có con lỗ nào rơi lại và đầu ba cũng thế đầu bốn thì chúng ta có con bốn cái sáu rơi lại em nhé đấy đầu năm tiếp tục con năm mươi tám rơi lại đầu sáu chúng ta thì không và đầu bảy không và đầu tám tiếp tục rơi lại hai nhảy của tám một nhá và đầu chín thì không anh em nhá thì ngày hôm nay nhiều con số rơi lại của chúng ta thì cũng rất là nhiều đấy hai <coughs> một hai ba bốn năm sáu bảy tám đấy tạo cái lỗ rơi lại cho tất cả anh chị em ngày hôm nay thì cũng rất là khó khăn cho anh em đấy Như con lỗ hai nhảy thứ ngày hôm nay cũng ra khá là nhiều đấy 18 50 61 713 nháy 81 đấy thì đây là sơ bộ về sổ sổ miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2020. Thì cũng qua đấy, cũng xin được gửi tới lời chúc mừng tới tất cả anh chị em cô dì chú bạn nào ngày hôm nay đã được may mắn, đã được chiến thắng được những con sổ của sổ sổ miền Bắc mở thưởng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4 này. Ờ, năm 2020 ạ đấy thì cùng mong anh em chị em luôn luôn là giữ vững được cái sự may mắn của mình đấy nổi tiếng cái thành công của mình được lâu hơn xa hơn và tự mình rực rỡ hơn anh em nhé còn <clears throat> những anh em nào mà không được may mắn không được chiến thắng được số số viên bắc của chúng ta ngày hôm nay thì cũng luôn luôn là bình tĩnh nhé luôn luôn sản xuất để có thể là lựa chọn cho mình được những cái con số những cái câu kèo tốt nhất để có thể là gờ gạc lại những ngày tiếp theo em nhé và anh em nào mà uh, đáng thật sự đen đủ thì cố gắng xem hết cái video này của mình để có thể là nhận định được những cái đường cầu những cái con số mà cạnh soi trong lô văn bài đưa lên để anh em có thể tham khảo anh em có thể lựa chọn và anh em có thể là uh, có những cái câu kèo chuẩn xác hơn từ đội ngũ soi câu của sóng lô văn bài của mình anh em nhé vâng thì uh, Bây giờ thì mình cũng sẽ điểm sớ lại cái kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé. Thì xem trên video của chúng ta thì ngày hôm nay đã chiến thắng được những gì nhá. Đấy, thử bắt anh em đã trao diện tích của cánh sọt song lô bất bài đấy á, song lô bất bài đấy là từ khóa của từ khóa của cánh sau lô bất bài đấy nhá. Đấy, và đấy là giá diện chỉnh của cánh sau lô bất bài thì màu anh em xem video thì đừng tiếc đừng ngần ngại gì nữa để lại cho kênh một đủ lái một đủ đăng ký cách để ủng hộ cách để ủng hộ tiếp thêm cái sức mạnh tiếp thêm cái động lực để đội ngũ soi cầu miền Bắc của mình được tự tin hết với những cái đường cầu và những con số tốt nhất để có thể là đóng góp một phần nào giúp đỡ anh em có được những con số tốt nhất để anh em tham khảo cho hàng ngày của số số miền Bắc anh em nhé. Đó. Thì để tới với cái video ngày hôm qua là đưa lên cho anh em tham khảo. Đấy anh em nhé. Thì để xem ngày hôm qua của chúng ta ở trên video thì đã chiến dạ. thắng được những gì anh em nhé. Dạ, đấy ạ thì đấy là cái bảng chốt sổ của ngày hôm qua ngày uh, tuổi của ngày 23 chốt sổ cho anh em tham khảo cho những ngày hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2020 độc thủ lô 38 bạch thủ lô 27 và chiến đá 38 1991 27 1991 nhá thế để ta chúng ta kiểm lại xem ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được những gì nhá đấy đồng thủ lô 38 của chúng ta thì đâu bá chỉ xuất hiện được một con 37 anh em nhé rất là đáng tiếc con đồng thủ lô 38 Đấy con con bạch thủ lỗ 27 thì đã chuyển thẳng được cho anh em Con độc bạch thủ lỗ 27 rất là ok Rất là tương bừng rực rỡ cho anh em Con độc thủ bạch thủ lỗ 27 này anh em nhé Đấy <coughs> Đấy ạ Con 27 của chúng ta đã rơi ngay ở Giải đầu tiên của giải G5 này anh em nhé Đấy đầu tiên của giải 5 của chúng ta đấy ạ Con độc bạch thủ lỗ 27 Đấy rất tiếc là con 38 của chúng ta thì Nó về sát đúng con 37 ở giải đầu tiên Đầu giải nhất anh em nhé đấy còn ở ghép chiến cho anh em vừa ghép vừa cặp 19 91 thì rất là đáng tiền anh em nhé đấy 19 thi đấu một của chúng ta thì giá lại cho anh em bốn con lô nhé đấy 10 12 18 hai nhảy rất là đáng tiền anh em nhé và đuôi một của chúng ta thì cũng rất là đáng tiếc đấy 19 một không thể đấu thì rất là đáng tiếc là còn 61 giá cho anh em hai nháy còn 71 giá cho anh em đấy là ba nhảy và còn 81 giá hai nhảy anh em nhé và đầu chín thì có hai nháy là con 93 và 99 thì rất là đáng tiếc thì dù sao sau những thời gian nghỉ tranh thì mới bắt đầu những ngày quay trở lại thì chúng ta cũng phải đi từ từ đi từng bước đấy thì đây là cái video <clears throat> đấy là cái video đầu tiên của 6 lô bắt bài đưa lên sau cái thời gian nghỉ tranh hơn 20 ngày thì bởi video quay trở lại của chúng ta đã chiến thắng được con bạch thủ lô 27 thì cũng rất là đáng vui đáng mừng để có thể tự tin phát huy được những cái đường cầu nhưng cũng số tốt nhất để có thể tiếp tục chiến thắng tương bừng rực rỡ hơn với những ngày sau nhé Thì báo anh em xem video thì đừng ngần ngại đừng tiếc gì cho kênh một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như theo dõi những, những cái video mới nhất của kênh chuẩn trong lô bất bại để cập nhật được những cái đường cầu hay những cái số chuẩn để có thể anh em tự tin tham khảo tự tin theo dõi tự tin chơi theo những con số mà sau lô bất bại đưa lên nha anh em nhé còn bây giờ thì à, mình cũng không liên thuyên lôi thôi nữa thì mình sẽ tới với cái bảng trổ sổ cho anh em tham khảo cho ngày mai ngày 24 tháng ngày 25 nhá mình sẽ sửa lại cái ngày tháng và cái bảng trổ sổ của ngày hôm nay ạ đấy đấy thì uh, soi cầu dự đoán kết quả số số miền Bắc ngày 25 tháng 4 năm 2020 đấy thì ở con độc thủ lô ngày mai mình sẽ đưa lên cho anh em tham khảo là con 74 anh em nhé và con bạch thủ lô là con 68 cho tất cả anh em ạ và chiến đạo của chúng ta thì uh, chiến đạo của chúng ta thì chúng ta có cặp đấy là 70 74 ghép với cặp 4884 anh em nhé 74 và cặp 4884 nào 4884 và 74 à, và 68 68 ghép với cặp 4884 cho tất cả anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 25 tháng 4 năm 2020 anh em nhé đấy anh em có thể mình nhắc lại cho anh em soi câu trừ đoạn kết quả số số miền Bắc ngày 25 tháng 4 năm 2020 độc thủ lô 74 cho tất cả anh chị em nhé và cặp bạch thủ lô là con 68 và trên đã trên hai đây là 74 cặp 4884 và con 68 cặp 4884 cho tất cả anh chị em ngày cho ngày mai tham khảo nhé đấy đấy là những con sổ kịch trong lô bất bại đưa lên cho anh em tham khảo cho ngày mai thì anh em nào cảm thấy trung máu đầu tiên là anh em nào cảm thấy trung máu chơi cảm thấy tin tưởng vào những con sổ và cảnh trực cận cho lô bài của mình đứa lên thì có thể xác định vào tiền này anh em nhé đấy còn anh em nào mà cảm thấy không trùng máu thì có thể là chỉ mang tính tham khảo anh em nhé đầu tiên là phải dùng số dùng chuẩn dùng như thế nào thì anh em cũng phải có một cái niềm tin vào nó thì anh em theo thì nó mới có hiệu quả anh em nhé còn anh em không hưởng ép một anh em nào cả anh em nhé đấy thì mình đưa lên cho anh em tham khảo hoàn toàn là miễn phí chỉ mong anh em tiếp thêm động lực xem thì để làm cho kênh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thì cùng kính chúc anh em và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là yên và thật là hạnh phúc bên gia đình và những người thân thương của mình anh em nhé đó vâng thì cùng câu chúc cho anh em ngày mai là một ngày 25 tháng 4 một ngày tưng bừng rực rỡ một ngày thứ bảy ngày cuối tuần tưng bừng rực rỡ đài thắng đài đài thắng đài thắng anh em nhé và vâng và xin chào và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai nhé và vâng